各位圣若瑟安路远嘅公公婆婆，拉下播谂返两只香港鸿运唱片公司出品嘅流星唱片，系嚟自中华民国三十九年底，开戏师爷李少云根据中国宋朝拜史写俾香港第四喜剧团，嗰出哀艳悱恻文艺歌唱幽怨大悲剧。 白杨重下一凡僧，做凡僧个斗铺街冚家产，就系专滚人老婆个斗衰仔。不过做白杨过斗花旦，就唔系广府大戏舞台嗰个肥閪谭玉珍。事关灌流声唱片个事，条肥閪都死久咗，翻省城头共啦。流声唱片系由冇咁后嘅万能丹后。 大壁顶上，邓碧云做娇爹嘅白羊。 có hỏi đó cũng hỏi rằng rằng à nam mô ô li à thọ ly có sơn tam hàng có ba tới thiên đàng rơi về sâu căn ba kiến là cái sơn tu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 tai hàn kinh chín lời lời con nghe thông tí ngộ tòng ta cả lầy à, hoàng phúc câu lời 聲細，又覺得溫米。真真。 thêm hay có dịch ai trăm ngoài mắt chân thế bọn tiếp đi có màu vàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 分别后。 我願解尋下先，免會你忘記。飲啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！ chẳng ấy đi Đàm ngô Thời thai hăng Tâm Bết Nấy Thì à 啊呀！哦，心如何？爱更烦啊啊啊！liên mệnh dịch 痛，我怨你太不通吻。 我知令我全马太阳那上。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

万为望他，痴痴呀，为把我育人。 悲又又起了乏力啊，也無能。今夜有幸相逢，我俩相依接近啊！ 白杨，白杨啊！枉诉相思从梦里，苦煞白杨冲下一那饭山。